góp chín rồi là một thứ hai là à, chào các bạn ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với uh, một cái phần hướng dẫn về cắt lá tỉa cành uh, tạo tán cho vườn bưởi sau thu hoạch và trên vườn bưởi này thì vẫn còn nát đác một số quả nhưng đây là bưởi loại và tới đây thì nhà vườn cũng sẽ ngắt hết đi và sau đây thì chúng ta đến với một ờ, nghệ sĩ rất nổi tiếng là nghệ sĩ đàn Bầu Phi Hùng và à, anh đã được tiếp quản vườn bưởi này và anh sẽ hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc ờ, bưởi theo hướng là ờ, theo cái cách chăm sóc các lá tỉa cành của ờ, của những người bưởi ở vùng đất diễn thành phố Hà Nội các bạn nhé. Vâng à, thưa ừ, nghệ sĩ là anh có thể bật mí cho bà con biết là à, với những cái cây bưởi như thế này thì bây giờ mình cái, cái kỹ thuật về cắt lá tỉa cành như nào thì anh có thể vừa cắt rồi anh rất là giới thiệu sơ qua về mình rồi sau mình vừa cắt vừa hướng dẫn kỹ thuật cho các nhà vườn à, những người mà chưa am hiểu về cái kỹ thuật à, ờ, các lá thủy canh để họ tập kinh nghiệm nhất là chọn chị à, ờ, về kinh nghiệm về hôm nay là tôi đến làm cái vườn tiếp quản lại cái vườn bưởi của một chú thầy đã giao cho tôi tiếp quản toàn bộ cái địa chỉ ở đây là khu 9 phường Bến Tắm thành phố Chí Linh, Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thế thì đây là những cây bưởi diễn. Thế nhưng mà ngay ban đầu thì mọi người chưa cắt tỉa tán được thì bây giờ tôi sẽ cắt tỉa tán lại tạo dáng cho cây. Thứ nhất là nói về kinh nghiệm thì tôi là một người sinh ra và lớn lên tại Phú Diễn, nay là phường Phú Diễn, ở ờ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thì trong kinh nghiệm của tôi thì từ bé làm thì theo các cụ ngày xưa truyền lại thì cây bưởi muốn đẹp thì phải cắt tỉa những cái cành đọt cành không cần thiết và tạo tán cho nó toàn rộng ra Đấy. và thời điểm cắt tỉa thì như thế nào thời điểm cắt tỉa thì cứ tầm được khoảng mùng 10 tháng 11 âm đến cuối tháng là ta lên lên cắt tỉa bởi vì à, lúc này là cắt tỉa để thứ nhất là để để, để à, tạo tán thứ hai là cả biện biện pháp khoanh vỏ và thuốc thuốc gốc như thế này gọi là đứt rễ tơ để à, ức chế để đây gọi là mình ức à, chế để ờ, phân đủ mầm hoa chuẩn bị tháng sau là nó sẽ tạo mầm hoa cũng như đào người ta phải đào lên và ờ, để một thời gian Đấy, thì bưởi cũng thế đây là ờ, phương pháp ức chế mà để ủ mầm hoa còn cắt tỉa tạo tán thì những cái cành à, bưởi mà không cần thiết ví dụ như cành đọt những cái cành đọt mà nó không quan trọng là ta nên cắt đi ví dụ những cái cành trong thân như thế này cắt để tạo độ thoáng quay gần vào đây. Vâng. Đây, đây. cái cành như thế này. Nào. Cái cành trong thân này. Đấy, tạo độ thoáng cho cho cây bưởi. Ừ. Đó quang hợp ra ngoài là một, thứ hai là nó chống sâu bệnh. Ừ. Đấy, tất cả các cái cành này ta cắt hết đi. Đây ừ. là những cái cành tơ, cành nhện. Các cành gọi là cành tăm, cành, tăm. cành đọt. Vâng. Đấy. Các cành tăm, cành đọt này nó không có tác dụng bởi vì nó có có ra hoa trong nữa thì nó cũng chỉ là cái hoa đào thôi nó không có ờ, tác dụng đâu vâng đấy các cái cành ở trong thân này lên cắt hết đi vâng. đấy không nên để ví dụ như là những cái cành này vâng. thì mình cũng, cắt, cắt hết đi vâng, mình cũng cắt đi đấy cành to này mà cũng cắt à cũng phải cắt đấy. tạo tán mà chị vâng đấy cắt hết đấy nhìn cái bưởi nó sẽ quang vâng. nó sẽ vâng. quang, quang ờ, từ dưới gốc lên nó không bị sâu bệnh vâng. đấy và một cái uh, quan trọng nữa là sau khi cắt xong mà mình phải lấy dây mình vâng. mình, mình tạo tán tạo tán nó sẽ ngả ra như này vâng. Đấy. mình vít xuống dưới vít xuống đúng xuống rồi uh, buộc cái dây ở đây vâng. thắt vào đây tán là vâng. xong vâng. rất đơn giản thôi để tạo vâng. tán cho cái bưởi vâng. các vâng. cái, cái cái bưởi diễn thì thường thường nó phải có tán tản rộng ra thì quả nó mới quang hợp nó ra ánh nắng nó mới, mới tốt được vâng. các cái cành mà nó cứ trồng lên trời là phải cắt hết đi không nên để vâng chúng mới phải cắt sang phần bên này thôi chị Thoa gì đấy Ví dụ các cái cành này gọi là cành vô tác dụng này. Cành nó không có dinh dưỡng này vâng. Là phải cắt hết đi này vâng. Và trong một cái cái cành mà mà nó tạo tán ra như này Cành khô cắt hết Đấy, để tránh kiến rồi sâu bệnh Tất cả những cái cành cắt hết vâng. Vâng, ờ, như một cây bưởi này thì nó rất là cao như này thì cái phần ở ngọn giữa thì mình cũng phải vít xuống để tạo tán luôn. Đúng rồi ạ. Vâng. Tỏa đều ra ánh nắng xung quanh. vâng. Ví dụ như cây cành này, nó phải vít xuống như thế này. Vâng. Đấy, buộc như thế này. À, tạo tạo tán. buộc ngay vào thân. Đúng rồi. Vâng, và các cái cành đọt đây là có vâng, các vâng, cành cành mà nó quý vị nên nhớ là các cái cành mà nó hình tam giác ở đây gọi cành đọt này. Vâng. Đấy là phải cắt hết đi vườn cần sau một năm thôi thì là sau một năm thôi thì là cây lá nó lại xung phê bởi vì à, bưởi nó ra trong một năm nó ra bốn đợt lộc vâng. xuân hạ thu đông thế nhưng mà lộc đông là mình không nên để đông là phải cắt hết đông là cái lộc mà nó ăn nhiều dinh dưỡng của cây mà nó không không ra hoa được cành này không không cắt đây cành để như này thôi đấy nó có một cái những cái cành nào chị nhìn thấy nó hình tam giác như kìa đó đó đó như kìa cắt đi nhá đấy hôm nay là đây em cắt mẫu cho chị này đấy cái nào cứ cứ có cành đọt mà là chị cắt cành tam đấy thấy nhá đây này cành này cành tam giác này cắt đi hết đây đấy cứ anh chị chị nhìn đây là những cái cành này nó chẳng có tác dụng gì đâu ừ. cành tâm này cắt nhìn cái cây nó thoáng hẳn cây thì nó mới ra được quả chứ mọi người cứ tưởng là là là cây mà có nhiều cành nó ra nhiều quả không phải đâu nhé ở vâng. ừ, nhà cháu không biết cháu cứ cành bé cháu phát bây giờ nó độc còn cành to giờ không có quả cắt thoáng ra đây thì cây nó mới ra được cái lộc mới đấy thấy không các cái tăm này này đây là cái đọt này tam giác này đấy cắt hết tỉa nó thoáng ra được lộc mới để nó ra các cái đầu đầu nụ ở các cái, cái, cái, cái nhánh nhánh ở đầu nụ và các cành già chị sao ơi bảo cháu nó nghỉ đi đây đang quay clip clip đấy quay lót cái này đi ờ, đấy các cái cành nhện này có Tưởng là cái cành tăm là sau này nó ra không... đẹp chứ không không không kinh nghiệm của em là cành tăm đấy nó có ra hoa nó cũng không bao giờ đậu được nó là ra hoa cà hoa cải thôi không đậu được đây nhá thì là cắt này cắt hết cho em những cành này là những cành vượt này đấy cành vượt như thế này là gọi là à. và cái lộc là cành à. đông là lộc mà nó không ra cho ra quả mà lộc thu mới là lộc cho ra quả Đúng rồi. cho nên là với những cái cành vượt này thì ta nên à, cắt bỏ đi cắt bỏ hết vâng. Đấy, các những cái cành cũng không tác dụng, cành nhện, cành uh, như thế này nó tự khô đi, cũng phải cắt luôn. Khoáng cây. Cành nhện thì nó vẫn ra quả nhưng mà cái chất lượng quả thì uh, theo ông đánh giá là chất lượng quả của những chất lượng cành quả cành nhện uh, nó sẽ còi cọc. Nó không không không không được đẹp như ý đâu. Dạ. Và vâng, đây này, ví dụ như cây cành này nhé. Dạ. Các cái cành tam này em cắt hết. Vâng. Không để đâu nó để nó cũng tự uh, tự héo nó mà nghĩa làm sao là cắt xong ấy mà khi mình uốn tán ấy nó phải ra một cái tán như theo ý mình đây ví dụ như thế này thấy không vâng, vâng. sau sau ờ, khoảng một tháng hai tháng nữa bắt đầu nó ra các cái đầu nụ ở đây nó lại còn thêm cả các cái nhánh mầm nữa nó vâng. tỏa xung xê thì mới đều đẹp được đấy cho nên là những cái cảnh thân từ dưới lên trên là cắt hết Thế mọi người không biết là cứ tưởng là để các cây cành ở trong thân nó mọc ra nó ra quả nhưng mà không phải. Vâng. Bưởi diễn là nó phải ra quả ở các cái đầu cành. Nó đón nắng thì nó mới ngọt được. Và nó đẹp mã. Chứ còn những cái cành ở trong thân ấy, cành tăm vân vân là quả nó cũng không không ngon. Vâng. Cho nên đừng có tham để những cái cành đó. Đây là mình cũng tạm tạm thời như này đúng như này. Vâng nhiều người không biết nghĩ là những cái cành ờ. Đây Ê, rồi sau này em sẽ uốn tán ra rộng này vâng, vâng. vâng. Ờ, vâng. Đây ví dụ một cây bưởi à, nữa đây ừ. Những cái cành này là những cái cành không cần thiết Cắt bỏ hết Đây Là những cái cành đâm đấy Ở giữa hết. cây thì là mình Giữa cây bỏ hết Vâng chị biết là để nếu mà để nó con à, nghiện đỏ rồi là cái cái à, con à, dẹp sáp ấy nó trú ngụ nên là phải cắt thoáng nó đi không nên để đây các cái cành nghệ này bỏ vâng. hết không nên để nhiều bạn lưu ý là những cành vượt hoặc là những cái lộc đông thì chúng ta nên bỏ bởi vì những cái cành nọc đấy là nó không ra quả đấy. mà nó chỉ có hại cây thôi nhưng các bạn à, lưu ừ. ý các bạn bỏ những cành đấy đi đấy xong nhìn cái bưởi nó mới thoáng rồi. vâng. sau sau uh, mùa mùa xuân rồi nó lại lên nó lại tốt nó lại xanh tốt trở lại cái này nhìn cây bưởi nó thoáng gì? vâng à, ông ông có thể chia sẻ là ở đây thì à, à trên cái diện tích bưởi này thì sư thầy đã chăm sóc và đã trồng như nào và bây giờ ông tiếp quản thì sẽ có những cái khó khăn gì ạ? À, nếu mà cái khó khăn thì nó cũng, cũng chưa hẳn là khó khăn lắm nhưng mà cái vùng đất trên này đó là đất sỏi ruồi tôi nghiên cứu rồi thì uh, mỗi tội là khó khăn về cái nước nước tưới rồi vâng. Ờ, nhìn cái cây này thì nó chưa được như ý bởi vì lý do là nó nó thiếu chất dinh dưỡng vâng. thì ngay sau từ bây giờ là tôi tiếp quản tôi sẽ bón bổ sung một số loại phân NPK rồi phân chuồng uh, hoai mục ủ vâng. rồi phân silic của công ty phân bón Bắc Giang vâng. Đấy, thì năm sau vườn bưởi này quý vị sẽ nhìn thấy nó sẽ khác vâng. nó uh, sẽ được như ý luôn vâng. đây ví dụ cái cành này cũng lên bỏ những cái cành to như thế này vẫn bỏ cũng bỏ nhá mọi người vâng. đừng có tiếc nhá đây. Vâng. Nhiều người cứ tiếc này. Mọi người đừng có tiếc. Vâng. Cắt quang hết đi. Vâng đấy để vâng, khoáng cây là cho tạo tán tạo tán rộng ra bên ngoài à, đúng rồi, đúng rồi. Ui, tạo tán ra bên ngoài à. đấy đây là hiện tượng là là là giòn cây này cũng là do do cây nó thiếu lực thiếu chất thiếu chất vâng nó bị giòn cây nhưng đúng ra cây cành này là mình không bỏ đúng không nhưng vì không em cũng tỉa đi đấy bởi vì à, nó nó ở trong vâng. em cho nó ra ngoài nếu mà không thì em phải uốn tán ra ngoài hết đây. Vâng tán hết ra ngoài bít ừ. xuống ừ. không cần tiếc ừ. cây bưởi uh... ừ. hôm nay cháu sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, ức chế mầm hoa để cho bưởi uh, phân hóa mầm hoa à, cái đầu tiên là ta cuốc gốc xung quanh tán từ gốc ra độ khoảng 50 đến 1 mét thế cái tán đến đâu chứa vào thì ta ta căn theo đúng đó người ta cuốc gốc nó còn sẽ đứt rễ tơ để ức chế mầm hoa đấy và sau khi à, mình à, cuốc gốc xong khoảng một tuần các cái đầu rễ nó khô rồi thì mình bắt đầu làm tiếp cái công đoạn thứ hai đối với bưởi 3 năm đến 5 năm các bạn nhé thì ta lên quanh vỏ và cuốc rễ đó tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách quanh vỏ đây ví dụ như là trong một cái cây nó có cành cấp 2, cấp 3 như thế này không nên khoanh ở dưới này ta vâng. không được, được, được khoanh ở dưới này và ta sẽ tìm một số cành thân mà cần phải ức chế mầm hoa cho nó ví dụ cành này cành này và cành này đấy còn các cái cành nhỏ nhỏ mình không cần phải khoanh các cái khoanh này ví dụ đây khoanh từ đây ta có một cái cái cái cái, ờ, cái kéo khoanh như thế này và hướng dẫn mọi người cái cành cành này ta gọi là khoanh mịn nhé khoanh mịn thì nó gọi là ức chế như này thì khoảng sau một tháng đến 2 tháng là nó sẽ sẽ sẽ đùn đẩy cái dinh dưỡng ở đây nó sẽ liền à. đấy và kinh nghiệm một chút nữa kinh nghiệm một chút nữa là khoanh vỏ ta không nên khoanh đất hoàn toàn là phải để nó khoảng một phân bớt trở lại à. này em khoanh thì em bớt trở lại một phân vâng. em bớt trở lại một phân ở trong quá trình nó mình chuyển bớt ở bên này một phân mình đúng không rồi, bên nào cũng được vâng. thì miễn làm sao là bớt lại khoảng một phân vâng. bởi lý do là khi mà khoanh toàn bộ ấy có những cây nó yếu nó sẽ chết à. trên mất cành nhưng mình để lại một phần như thế này vâng. thì nó sẽ có dinh dưỡng nó vẫn nuôi được vâng. nó gọi ức chế tạm thời thôi vâng. chị ạ và và sau khi khoanh xong thì ta phải dùng băng dính quấn vào à. này. cái băng dính này để làm gì quấn vào thứ nhất là để tránh cho trời mưa nó ngấm vào đây thì nó sẽ có cái vi khuẩn nó xâm nhập vào cây thì mình quấn vào như thế này nó tự sau này nó nó nó có dinh dưỡng nó đẩy ra không vấn đề gì cả ừ. và cũng không cần phải bóc băng dính ra bởi vì cái băng dính này lâu ngày nó lão hóa rồi vâng. dinh dưỡng nó sẽ đẩy ra ừ. đấy ví dụ như thế đây cái cành này ví dụ như này trên mỗi một cây cành trụ chính này vâng. thì ta chỉ khoanh một chỗ thôi chứ chỉ khoanh một một khoanh ừ. thôi hay là mình khoanh nhiều một khoanh thôi không cần à. nhiều người khoanh khoanh khoanh nhiều vòng là, là sai đấy Thế không à? cần đâu vâng. đây nhá em em bóp chặt này. Vâng. khoanh một phát đi một phát đấy em bớt lại một phần, vâng, bớt lại một phân không bao giờ em khoanh hết như là cái chỗ này là bớt lại này các bạn này đúng rồi phần này bớt lại phần bên giữa này cũng là bớt lại này vâng. đấy để cho đây cái phần bớt lại đây còn cái phần hai bên này là phần khoanh vâng. đấy để, để cho dinh dưỡng nó vẫn còn nên nuôi đúng thân rồi. lứa à, quý vị các bạn nên nhớ là tránh trường hợp lấy cái cái răng cưa hoặc là cái cái thiết bị và nó gọi là khoanh hở nhiều quá khoanh hở to quá nó sẽ chết cây vâng. bởi vì cái dinh dưỡng nó đùn ra nó không kịp nó sẽ làm chết cái thân này cây này ngay à. tức Đấy, đây là gọi khoanh mịn thôi không cần không cần phải khoanh răng cưa khoanh vâng. răng cưa nó sẽ hở cái cái cái vết rãnh này là nó sẽ lâu liền vâng. đấy và cái uh, vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào vâng. và ta khoanh nhớ là ta phải bớt lại một phân à. khoảng một phân đến hai phân đây ví dụ như cành này ta muốn có quả ức chế mầm hoa cái bên này khoanh một vâng. phát vào đây đấy ta vẫn bớt lại một phân thế là xong đơn giản thôi mà và cái Đây gọi đích... là đồng bộ để ức chế mầm hoa Vâng Đồng bộ để ức chế mầm hoa Mình khoanh như này để ức chế để cho nó nó gọi là khi mà nó ra hoa với quả rồi nó quen rồi Thì vâng. các năm sau nó sẽ cứ thế mà nó ra À Và các năm sau nữa thì mình chỉ có trường hợp là đảo gốc để để để, để sới váng đấy Vâng Đảo dễ sới váng để uh, các cái rễ tôn nó, nó đứt đi để ức chế nó để nó ra hoa năm mới một vâng. thứ hai là các cái rễ này này khi mình uh, sới đất này nó sẽ ra rễ tôm mới nó lại làm khỏe về cái bộ rễ vâng Đó. đây là với với với cái vườn bưởi này là là vườn bưởi của 5 mình năm tuổi 5 vâng, năm tuổi, 5 tuổi. Vâng. Chạy quanh. năm nay cây này sẽ rất là sai vâng. đấy nhưng mà để không nên để sai quá bởi vì nếu mà để sai quá thì nó sẽ chết cây thế ừ, sẽ... bởi vì cây này thực cái đầu sự đầu đầu, đầu cành này nó sẽ uh, ra hoa rất là nhiều sau đó là mình muốn để bao nhiêu khoảng 50 quả đổ lại mình tỉa bớt đi vâng. Đấy. thì sau khi quanh vỏ đảo gốc vâng. Xong khoảng một tuần nó niền rễ các cái rễ này Thì ta sẽ có một phương pháp tiếp theo vào cuối tháng 11 vâng. Hoặc là đầu tháng 12 âm lịch Ta bắt đầu cho phân chuồng hoai mục xung quanh Cộng thêm khoảng nửa cân NPK Với cái cây này thì cộng thêm nửa cân phân bón Silic Bắc Giang nữa vâng. Ta rắc xung quanh dùng nước tưới đẫm và gạt đất vào thế là xong à, thế là xong cũng phải rắc thêm vôi bột nữa vôi bột có vôi bột thì thì, thì ta rắc uh, ờ, xung quanh để cho nó nó, vâng. nó đỡ mầm bệnh thôi vâng, cũng có chỗ cũng chẳng có vôi bột đâu nhưng mà thôi tốt nhất là có vôi bột thì cứ rắc vào vâng. vâng. À, các bạn lưu ý là phải có vôi bột hạ vôi bột vâng. đã để hạ rồi vôi thì bột rắc vào ờ, để, để ờ, xử lý những cái lấm mốc ở trên uh, phần uh, rễ ở phần rễ và ta đề nghị ông tiếp tục uh, hướng dẫn thêm một cây nữa đi ạ vâng và thưa các bạn là ngày hôm nay ngày à, dương lịch là ngày 23 tháng 12 à, 23 tháng 12 năm 2020 và ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 11 à, năm 2020 và trên cái vườn bưởi ở tại à, à khu, khu Bến 9. Tắm khu 9 khu 9 phường Bến Tắm phường Bến Tắm thành phố Chí Ninh thì à, vườn bưởi này à, chúng tôi nhận xét cảm quan là cây nó cũng không được tốt đúng rồi nó thiếu chất dinh dưỡng nó thiếu chất dinh dưỡng và cái um, cành cây nó phát triển tự nhiên bởi vì là nhà chùa ở đây là cũng không có điều kiện do là nhà chùa ờ, tuổi già sức yếu không có điều kiện chăm sóc cho nên là chưa biết uh, tỉa cành tạo tán để tạo cho cây bưởi đẹp Đấy, và hiện nay cây bưởi thì đang phát triển rất là cao thế và ông Nguyễn Phi Hùng um, là nghệ sĩ đàn bầu cũng đã đến đây để tiếp quản vườn bưởi này và ông cũng tranh thủ chia sẻ với các nhà vườn những ai mà muốn học tập cái kinh nghiệm chăm sóc bưởi thì um, các bạn hãy chia sẻ cái livestream cái video này để cho mọi người dân được học tập và những cái video của chúng tôi thì mang tính chất tham khảo à, nếu như các bạn à, những nhà trồng bưởi mà có những cái bí quyết hay những cái kỹ thuật giỏi hơn thì các bạn cứ làm theo thế còn à, ở đây thì ông Nguyễn Phùng là làm theo cái hướng chăm sóc bưởi của gốc diện của thành phố Hà Nội các bạn ạ thực ra nó cũng đơn giản thôi đây là những cái kinh vâng. nghiệm mà à, ai cũng có thể ờ, làm được không có gì vâng. cầu kỳ cuối tháng 11 trung tuần tháng 11 thì ta xới gốc vâng. để khô xong rồi bón vôi đồng thời là nếu dạ những cái bưởi nào nó, nó già năm rồi thì ta chỉ xới gốc qua thôi xong rồi bón vôi và và bón phân trường quái mục khi sau, sau khi đã chảy hết quả <coughs> sau khi thu hoạch quả tỉa tán và sới gốc bón bón cho, cho nó một số các loại phân ví dụ như NPK này, phân chuồng hoai mục này. Vâng. Rồi là phân silic để tăng thêm cái uh, trung vi lượng. Cái quả nó sẽ đẹp hơn, vâng. sáng mã hơn. Đấy, bưởi diễn thì mọi người cứ cứ, cứ nghĩ là nó khó nhưng thực ra nó không khó. Với kinh nghiệm của tôi thì tôi trồng thì, thì bao nhiêu năm thì nó cũng không có gì là khó cả cái khó nhất là mình ờ, mình mình phải ờ, làm nó đúng thời thời điểm vâng. đúng thời điểm và phun thuốc sâu rồi phun các cái loại ờ, các cái thuốc phân ủ mầm hoa để chữa bệnh cho nó thôi theo định kỳ định kỳ vâng. không không có gì là khó vâng à, thưa ông hùng chúng tôi nhìn thấy trên những cây bưởi nhiều nhà vườn người ta khoanh rất là sâu thì uh, xin hỏi ông là khi nào thì mình khoanh sâu ạ khoanh sâu mà người ta trên một cây người ta không tuyệt nhiều. đối không được quanh sâu à đấy tuyệt đối không được quanh sâu bởi vì cái cây bưởi nó nếu mà cây khỏe thì ta quanh mịn như này một vòng vâng. nếu mà quanh sâu như nhiều nhà quanh sâu em để ý là, không biết nghe kinh nghiệm của ai nhưng mà khoanh bằng cái răng cưa như là lấy cái liềm với cái gì dạch đi ừ. rạch lại đến khi nó vết thương hở vết thương hở nó bị nhiễm bị nấm vi khuẩn vào vâng. và nó làm cho chết cây dinh dưỡng nó không lên được nó không kịp đùn ra để, để nó, nó liền được Đúng. ta chỉ quanh mịn thôi Đúng. và quanh mịn xong người ta quấn bằng dính ngay Đúng. đấy và quấn bằng dính ngay thì nước mưa nó không vào được Đúng. thì sau khoảng một tháng thì cái vết liền vết vết quanh mịn là sẽ sẽ sẽ sẽ dinh dưỡng nó sẽ đùn đùn đủ và nó ra mầm hoa và bắt đầu nó bật cái này một tháng hai tháng vâng cái này thì ờ, lâu ngày thì nó cái dinh dưỡng nó đùn ra vâng. vâng. và mình cái việc khoanh như thế này để mình ức chế để giảm nước đưa lên đúng uh, rồi cây để cho quanh như này là ức chế mầm hoa tức là vâng. nó gọi là để ngắt lộc đông vâng. trong cái thời điểm mà tháng 11 này là lộc, đông ra rất là nhiều vâng. vừa là ức chế để cho nó khỏi ra lộc đông thứ vâng. hai là ức chế để nó ra hoa vâng. đấy đất vâng. chính ra quanh này là để ức chế ra hoa chứ vâng. chị nhìn nữa những cái cây bưởi mà mà mà có vết ừ, chiết ấy vâng. thì biết tại sao nó nó bị khoanh như thế cho nên nó ra rất nhiều hoa vâng. đấy những cái cây mà chiết ấy à. đấy vâng. bị khoanh bị ức chế nó à, ra à. rất nhiều hoa à, mà như à, này vâng, vâng, Đến đây mình một biện pháp này là biện pháp là gọi là ức chế đồng bộ gồm có sới gốc này, quanh vỏ, tỉa cành. Đó, suốt tháng 11 nên làm. À, có nhiều người làm sớm quá thì thực ra nó mỗi một nơi khác nhau cái khí hậu khác nhau nhưng mà nên làm sớm quá thì nó sẽ ra hoa sớm ra hoa sớm thì à, mọi người ăn ăn quả sớm thế thôi nhưng mà theo kinh nghiệm của em là người trồng bưởi diễn lâu năm thì thường thường là tháng 11 Vâng. Chỉ trong độ khoảng một tháng rưỡi đến 2 tháng là hoa nó ra vào vào vào dịp Tết. Vâng. Ra Tết đấy thì trong khoảng một tháng rưỡi đến 2 tháng là nó phân ủ mầm hoa. lưu vâng. ý là rất là nhiều hoa. Vâng. Vâng. Nhưng mình không nên làm sớm quá, không nên làm muộn quá. Cái này nó cũng ừ. do kinh nghiệm một thứ hai là cái thời tiết. Vâng. Sau đó mình bón bón xong thì mình tưới. Vâng. Tưới ờ, kinh nghiệm cũng tưới không nên tưới đẫm ngay nhá các bạn nhé Vâng à. tưới ờ, phân khi mà giải phân NPK rồi phân slick ta chỉ tưới độ tan thôi vâng. sau đó độ khoảng hai ba ngày ta tưới tiếp vâng. nếu mà tưới ngay thì nó đang khô mình đang vừa rồi là đang ức chế để cho nó chín bưởi nó khô như thế mà mình tưới đẫm ngay là nó sốc cây vâng. tưới làm hai ba lượt hai hai ba đợt thôi em Dạ. Em kinh nghiệm của em, em tưới hai ba đợt. Ban đầu em chỉ tưới là tan phân thôi. À. Xong lần thứ hai em tăng thêm tưới đậm thêm tí, lần à. thứ ba em tưới đẫm. À. Vâng. Và cứ cách lần... mỗi lần cách nhau độ khoảng 3 đến 5 ngày. 3 đến 5 ngày. Thì vâng. cây nó không bị sốc, sốc vâng. nước thế thì để đến phần mà hướng dẫn bón thì hôm nào 7 ngày sau dạ. công ty lại đến đây để cùng với ông để, để hướng dẫn bón và ông sẽ tư vấn cho các bạn ừ, cho nó cụ thể dạ. và các bạn ơi chúng tôi sẽ kết thúc video này ở đây um, các bạn à, mọi cái à, thắc mắc cũng như là cần tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với nghệ sĩ đàn bầu phi hùng à, ông là một người đất à, gốc phú diễn và đã có những vườn bưởi ờ, mà chúng tôi đã đăng tải trong youtube vừa qua là à, vườn bưởi được nuôi dưỡng bằng tiếng đàn bầu và cái vườn bưởi này thì ngọt thơm xuất sắc mà tôi đã ăn bưởi ở rất nhiều nơi nhưng mà chưa thấy có vườn bưởi nào ngọt và và cái cái cái thơm như vậy thì ờ, các bạn à, liên hệ với ông Phi Hùng theo cái số điện thoại ông đọc hiện vâng à, muốn chia sẻ mọi người một chút về cây thì mọi người ai muốn chia sẻ kinh nghiệm thì có thể alo cho tôi số điện thoại của tôi 0902 2710552 và ai à, nếu có thời gian thì alo cho tôi về thăm vườn bưởi diễn của tôi chúng dạ. ta cùng đàm đạo à, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau để tất cả làm sao là có những cái vườn bưởi bội thu cho những năm tới vâng xin chào mọi người ạ và vườn bưởi của ông Nguyễn Phú Hùng thì vẫn đang còn nếu như các bạn muốn thăm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 và mọi chia sẻ của các bạn thì là một nguồn động viên cổ vũ vô bờ bến với công ty của chúng tôi để giúp công ty của chúng tôi làm nhiều video thiết thực hơn nữa, hay hơn nữa và có ích cho bà con hơn nữa. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.